và trong thân thế này tôi sẽ được chiêm ngưỡng đấng cứu độ tôi được kỳ tô niềm hy vọng vinh quang nguồn sống vui buồn đời ấm u lòng tôi ta tiếc chờ mong ngài là sức mạnh của tôi ngài là cung diệu ca mới đấng tôi tôn thờ một niềm cảm mến vô biên tôi tin rằng đấng cứu chúa tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ vui đất sống lại tin rằng đấng cứu chúa tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại và trong thân thế này tôi hạnh của tôi ngài là không diệu cảm ơn dẫn tôi tôn thờ một niềm cảm mến vô biên tôi tin rằng được chiêm ngưỡng đấng cứu độ tôi chúng con